cái view này thì udu viết sẵn rồi mặc định có sẵn rồi đấy thì bình thường chúng ta cũng muốn search chúng ta gõ vào filter này cho chọn filter này nó sẽ có rất nhiều trường nhưng mà tất cả những trường đều có trong model này nhá thì mới có còn không có trong model không thấy ví dụ name này đấy search là ông a đúng không search chữ a thôi đấy là tất cả những ông nào có chữ a ví dụ vậy nó search theo benefit đúng không equal not equal greater than less than lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng set không set có hết address nhá ví dụ address tìm những ông mà chưa có địa chỉ chẳng hạn đúng không thì là inox set đấy bao này chưa qua địa chỉ này còn hai ông đầu tiên có địa chỉ bị mất đó thì cái sầu view là như vậy group by nhá nhóm theo một tiêu chí nào đấy đúng không thế thì ở trong cái trường này thì chả có gì mà nhóm nè sao rồi không có gì nhóm tôi cứ nhóm theo uh, date đi thì các anh thấy là những ông là cùng một nhóm cùng một date thì sẽ chung với nhau còn bốn ông này là không có đết thì nó để chung một nhóm thế nên nếu mà những ông là trùng nhau thì nó sẽ hiển thị vào đây đó đấy phần nhóm luôn những cái này em nói nếu mà mình tự cốt hái cả mồm nhưng <laughs> Facebook là sẵn rồi thì khách hàng sướng đúng không mình giới thiệu khách hàng khách hàng cũng sướng đúng không đi chào làm gì khách hàng nhìn thấy có ồ ok hết rồi tự nhiên là có sẵn sở rồi ờ, mình làm này thì vỡ mồm thực sự là vỡ mồm thế thì có một cái vấn đề là như này bình thường là chúng ta cứ phải vào đây chúng ta chọn đúng không còn ở ô sợt ở trên cùng ấy nó gõ ấy nó chỉ gợi ý cái trường đầu tiên là trường name thôi đúng không thế anh muốn là tao gõ số điện thoại nó phải chọn được số điện thoại ở đây thay vì là ta phải vào đây ta tìm phone nó thời gian hơn à, khách hàng hay được voi đầu tiên mà nó có cái này rồi lại muốn cái khác nữa thế thì chúng ta viết bằng view đây là bảng uh, employee đúng không ta quay vào lại menu employee đây rồi ta viết một cái gọi là search view to do search Đấy. Search thì nó vẫn dùng thẻ record và vẫn vẫn thuộc model IRUI view nhá vẫn như vậy à, anh đặt tên riêng làm sao cho nó không trùng nhau được employee view như này chẳng hạn rồi thế search view thì chúng ta đặt name cho nó là cái gì đó employee search chẳng hạn đấy model đúng không employee yeah. Dạ. rồi thuật thì chúng ta biết cái gì cũng được đúng không? chuỗi mà thì anh nhìn thấy là cái fill nêm này này nó chính là cái mà luôn như anh em mình nói là nó hiển thị ngay trên đầu ấy đấy string đặt tên là gì ví dụ đặt tên là nêm chẳng hạn đấy thế tiếp theo anh muốn thêm address thì anh có thêm address đây đấy ví dụ vậy xem anh vay có những trường gì đó, nó muốn search bao nhiêu trường nó viết ở đấy nhé uh, ờ, benefit đúng không benefit là field gì là phiếu piu thì mọi người chú ý rằng là đối với phi phiếu piu nhá mà không store ấy nó không sợ được không lưu bay không sợ được đâu đấy hôm trước em có nhắc qua rồi đấy. đấy. là từ như vậy đấy address thì ta viết cái chuỗi nó vào đây còn nếu chúng ta không không định nghĩa cái string ở đây nhá thì nó mặc định lấy string ở trong piu đều được nhá em đây em không biết string được nhá chẳng quan trọng đấy biết một cái để mô cho anh em xem thôi là nó sẽ lấy ở trong kia rồi như vậy là xong rồi update module quay lại uh, form register F5 rồi à, gõ nhá uh, ờ, DFG đấy thì anh nhìn thấy chữ red không nó gợi ý cho anh ấy đấy benefit nó là kiểu số mà em phải gõ số nó gợi ý đấy thấy không nó khô đám <laughs> nó rất là tiện tại vì khách hàng nó sẽ thắc mắc là tại sao tao có sợ chỉ được tìm nên tao lại phải vào đây tìm các cái khác ừ, nó, nó, nó làm cho cái, cái 098 à, này chẳng hạn ví dụ thế thì ta phải thêm chữ phone đúng không ví dụ anh muốn thêm phone anh phải đưa đấy thì đấy nếu nói chung là anh có thể bảo khách hàng mày muốn tìm phim nào trong này ta đều có hết còn ở đây chẳng qua là tiện hơn thôi đấy còn bản thân mà tao có phim nào cũng có đấy rồi group buy cũng thế nhá group buy các anh muốn à, ở đây là các anh group buy thằng nào thì đều được nhưng mà muốn đưa lên cái phần để nó chọn cho nó nhanh ấy đấy thì nó lại khác đây nó dùng thẻ goodbye đây nó dùng cái thẻ goodbye này vẫn không có cái sort view nhá tab cho nó đúng mà này nó tắt lung tung quá đây anh dùng cái thẻ goodbye này sau đó anh truyền vào cái cái manh muốn goodbye ví dụ như em đang uh, mặc bình thường chúng ta phải chọn goodbye không nó chọn chọn đúng không bây giờ tao cũng xác fix luôn là nó group buy là cái gì group incoming income date chẳng hạn ví dụ vậy đúng không cái domain chúng ta không có domain gì đặc biệt ta bỏ qua thì context chúng ta chỉ truyền vào tên là group buy theo income date thôi như thế này các anh phải kích vào đây chọn đúng không thì nó hiển thị lù lù đây rồi nó bớt thao tác cho giờ thôi thì đấy là cái default giúp mình nhanh hơn đó phần filter này nhá bình thường là các anh phải chọn chọn chọn đây đúng không thì thay vì vậy các anh gõ đây là nó có sẵn rồi đó đúng chưa chưa hết đâu vẫn có một cái số, số các filter mạnh nhanh hơn giả sử như em muốn filter những thằng benefit lớn hơn 100 ờ, chẳng hạn đúng không thì em phải filter luôn đây đúng không thay vì là em phải vào đây em chọn uh, benefit đúng không xong em lại phải chọn là glitter gian các thứ đúng không mất thời gian hoặc là em gõ ở đây đúng không gõ ở đây thì nó chỉ là bằng thôi search thì nó chỉ là bằng thôi thế thì mình muốn là cái ta tích kích phát là lớn hơn 100 luôn đúng không đỡ phải lựa chọn thế có những cái bình thường ta mặc định lọc luôn thì chúng ta được truyền vào là cái domain ở đây là benefit phải lớn hơn bằng à lớn hơn thôi lớn bằng 100 chẳng hạn như vậy đúng không cái cái lớn hơn này cũng phải biết <laughs> ký tự đặc biệt nhé thì nó sẽ là và lớn hơn là glitter đúng không gt đấy thì các anh copy trong module có sẵn rồi đấy hoặc các anh search Google cũng được đấy và gt chấm phẩy này thay vào đây đúng không và gt chấm phẩy bằng đấy nó biết y hệt mình thôi mà mình biết như này một số ký tự bây giờ như vậy dấu bằng thì không cần nhưng mà lớn hơn nhỏ hơn thì phải biết này và phải biết này thì chúng ta thấy là filter chúng ta có sẵn benefit nó hơn trăm rồi đúng không nhưng bởi vì ông nào nó hơn trăm đúng không thì tôi em chỉnh lại một chút xem là ông nào 5 triệu này 10 triệu 3 triệu đúng không lớn hơn 3 triệu đi Ờ, nó 4 triệu đi đấy đấy thấy không cái label ấy chưa sửa nhá cái nhãn anh vẫn sửa <laughs> đây vẫn để ở một trăm nhưng thực tế điều kiện anh mà để đâu bốn triệu rồi đúng không thì anh thấy nó thu thẳng ngay thì ba thằng này là ba thằng đối bốn triệu anh kích vào này anh xem này thằng thứ nhất là 5 triệu này thằng thứ hai là 10 triệu này thằng thứ ba là 10 triệu đúng không đấy các bạn hoặc là các anh có thể thêm fill vào đây để anh check luôn xem có đúng không đúng không các anh thêm fill benefit ở đây các anh chú ý rằng là cái này nó sẽ bị mất khi anh update module nhá nên các anh phải sửa vào code sau khi đưa cho user xe tạm đúng không đấy như này đúng không ta cho cái này lên đấy mất luôn đúng không trong luôn có một cái hay nữa nếu anh tích vào favorite anh chọn xe cho ô minh rồi ông nào sẽ nhìn thấy điều kiện này mặc định luôn luôn, đấy hay rồi đấy thì đây cái search đây là search view nhá có filter này có các fill mặc định này có group by này anh định nghĩa bao nhiêu cũng được đấy thì đấy là phần à, nói về search view nói sang cái này nhẹ nhàng hơn đúng không <laughs> anh em thư giãn gì thì uh, à, đây là chi view còn đây là form view Đó, một số các cái form ví dụ như anh nhìn thấy customer này thì nó có một cái gọi là Kanban view cái ô ô ô bốn lỗ vuông này gọi là Kanban view thì các anh muốn xem viết nó ví dụ nhà các anh nhấn edit Kanban view các anh nhìn code của nó đấy Kanban view nó viết này các bạn nó có nhiều view các bạn nó có nhiều view nó viết như vậy đấy, xong nó trình bày là image này đấy, đấy nói chung là nó sẽ trình bày đẹp hơn Kanban view là cái dạng có image và hiển thị thành ô vuông như này đó, thông tin nó sẽ hiển thị cái này đấy trừ các view đây còn một kiểu report cái kiểu này gọi là kiểu by này viết theo bản đồ này đấy, các kiểu bản đồ nhưng vì không có dữ liệu nên không nhìn thấy anh phải tự tạo tạo mấy cái COR anh sẽ nhìn thấy con dữ liệu đây thì nó hiển thị sẽ đẹp hơn đây cái ms mình đây nó nằm trong cái thư mục add-on voodoo ấy nó chỉ có trong cái add-on voodoo thôi tao search trong tao nhìn cái mô đồ của nó xem nó có không sao này nó không có đúng không có nghĩa là nó phải nó phải depend thằng khác để nó tạo đúng không đấy thì chúng ta tìm xem depend sale này đấy. thì chúng ta tìm cái sale tìm cái sale chúng ta tìm đến mô đồ rồi chúng ta nhìn thấy cái mô đồ này banner đấy hoặc là đơn giản nhất chúng ta nhìn xuống à, chúng ta tìm trong code Python ấy có cái name bằng dẹp partner này đây bởi vì khai báo module phải có name mà đây thì nó chính là thằng này đúng không có name dẹp partner này đấy là được đúng không chứ còn bản thân cái thằng cái thằng sale này nhá nó chỉ là inherit thôi nó extend của thằng khác đúng không ạ nhưng kệ nó mình chỉ biết là thằng này nó có extend tức là nó có cách sẵn cái ref partner mình mình kế thừa lại nó là được rồi thì chúng ta inherit cái tên là ref partner nhá thế thì chúng ta quay lại xem là cái thằng red banner name này, này nó có những fill gì rồi đúng không nó rất nhiều fill à đấy name này display name này vân vân vân này nhiều lắm tên đường tên đường một tên đường hai này đấy mã mã code này rồi city này state này email này mobile này nhiều lắm ảnh này đúng không thì thằng này nó có một cái là nó chưa có gender kudu là nó bỏ cái gender nó không giới tính đúng không em thêm thêm một trường gọi là trường render rồi render thì em để dạng selection đúng không thì gắn selection bằng chúng ta có male đúng không nam giới rồi chúng ta có female ờ. như thế này các bạn đúng không thì dán default không thích thì thôi nhá dán default luôn được mặc định là mail chẳng hạn còn anh không phải mail thì sửa lại đúng không đấy thì dạng sử như vậy sau khi chúng ta thêm cái render rồi nhá ta vào init import đúng không import này banner rồi init này thì chúng ta import cái module to đấy, cái này viết lại một phần là phần ôn lại đó rồi thì chúng ta chưa có file ờ, view đúng không ta tạm thời chưa cần có file view thì vấn đề này init là báo cái gì com chấm ạt có sướng à đấy rồi sau cái thêm view thì đối với cả thằng Python thì chúng ta cần uh, sử dụng lại dùng từ khóa inherit nhá còn đối với thằng view thì nó lại viết kiểu khác view thì chúng ta phải xác định được là cái phong view này nó là phong view nào chúng ta mới kế thừa được hoặc là cái chi view này nó là chi view nào hoặc là campaign view nó là view nào đúng không thế trong trường hợp này ta muốn kế thừa cái uh, chi view và cái ờ, uh, for view thôi đúng không thì chúng ta sẽ làm như đầu tiên là chúng ta sẽ ra phần uh, chi view này chúng ta ấn con bọ này edit list view đúng không thì chúng ta nhìn thấy cái tên view của nó đây Ta copy về đấy rồi quay ra view nhá nhà nhà cái <laughs> chúng ta search là à, chúng ta phải gõ một cái uh, view view thì nó giống hệt cái view kia nên ta copy cái đã đúng không? copy cái đoạn đầu tiên cùng ấy nhanh đúng không đỡ mất thời gian đã rồi ok đây là cái bắt buộc phải có mà rồi đến phần uh, inherit đúng không thì cái phần inherit này chúng ta để ý rằng là mọi thứ đều giống chỉ có một cái khác là có cái inherit này nữa do, ta đây partner form view inherit chẳng hạn như vậy đặt tên là gì cũng được miễn là duy nhất name đây, partner hoặc là đặt tên là s uh, ờ, gender field đúng không làm sao cho nó dễ hiểu mô đồ thì vẫn là cái mô đồ giống hệt nữa đây partner inherit là quan trọng thì như chúng ta copy đây rồi đúng không copy nó vào đây đấy thấy chưa thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải depend sẵn bay rồi mà thằng này nó depend module kia nó depend sẵn bay rồi cái này quan trọng nhá tên id của chúng ta cần phải in này tiếp theo cái thẻ là thẻ xpath bản chất cái thẻ xpath này nó giống như là uh, nó sẽ mò mò đến các cái thẻ giống như mò theo cái thẻ dom ấy thẻ dom html ấy đây thì chúng ta nhìn thấy cái form này bắt đầu bằng thẻ chi đúng không xong rồi trong đấy các cái thẻ fill đúng không thì giả sử tôi muốn cái render nó hiển thị sau cái thẻ phone này này thì tôi phải chỉ cho nó đường dẫn được từ chi xong đến fill rồi đến name bằng phone đúng không có nghĩa là tôi sẽ chọn x3 trên này view đầu tiên tôi chọn đến chi trước á đúng không tôi sẽ biết đường dẫn đầy đủ là từ chi xong rồi tôi đến fill rồi xong rồi tôi muốn chỉ vì có quá nhiều fill nên tôi phải chỉ định một cái fill có a còng name cái tôi tính name ấy bằng phone thì nó mới hiểu dạ thế chúng ta biết rồi chúng ta học cái đường dẫn rồi nếu mà hai thuộc là đường dẫn à, tương đối ấy còn một thuộc nó sẽ đi từ đầu đến cuối thì giả sử nhá thằng chi này nhá là là ngọn nguồn bắt đầu chúng ta dùng hai thuộc đúng rồi tiếp theo đến thằng siêu là thuộc ngay thằng chi này rồi đúng không thì các anh dùng một thuộc này vẫn được bởi vì nó thuộc ngay thằng này giả sử ở trong cái thẻ siêu này nó là một giả sử thôi nhá nó là một thẻ khác nữa abc gì đấy thì ở chỗ này chúng ta không được biết như thế mà chúng ta phải là à, à, thuộc abc thuộc thẳng siêu này nhưng nếu chúng ta muốn thuộc cái abc chẳng hạn đúng không thì chúng ta phải bỏ qua phiêu đúng không thì chúng ta phải hai cái sau không đến abc như thế này đúng không nhưng vì thẻ phiêu nó nằm thẳng thuộc thằng chi rồi nên chỉ cần một thuộc thôi còn nó bây giờ nó nằm trong mà nó không thuộc thằng phiêu nữa à không thuộc chi mà nó thuộc phiêu cấp cháu thì nó phải có hai thuộc được chưa đây là ví dụ thôi thế đến đây thì em trỏ đến thẻ phiêu quá nhiều thẻ phiêu thì em dùng du tính nên để phân biệt bởi vì thằng phô nó là duy nhất ở đây rồi không có thằng ở chủ nữa chúng ta phải trỏ đến cái thẻ mà nó là duy nhất thì thôi chưa duy nhất thì chưa được bởi vì nó sẽ trùng nó khác đúng không tiếp theo đến position mà theo nếu như mà trùng ấy nó sẽ tự động lấy thằng đầu tiên nhá giả sử em chỉ có đến đoạn này thôi thì nó sẽ lấy đến thằng phiêu đầu tiên này này nó không đến thằng phiêu thứ hai đâu đấy rồi cái position thường chúng ta cứ dùng hai chuột này chả cần biết nó ở đâu position thì thường chúng ta có ba ba bốn position đầu tiên là phía trước thì chúng ta dùng before rồi đến đến cái thẻ phone này nhưng mà tôi muốn điền ở trước thẻ phone của before sau thì after đúng rồi ở trong cái thẻ đấy thì tôi dùng inner nhưng ít cuối cùng có là cái nữa tôi muốn thay thế nó hẳn đi đó là replace đấy thì em sẽ demo một chút các cây sau đầu tiên là before <clears throat> before và after giống nhau đúng không demo đây thôi đấy fill name bằng viết hệt giống như một fill mới nhé đấy viết thành fill name ra đời này y hệt như chúng ta khai báo một fill mới thôi rồi ta phải đưa nó vào phần manifest đúng không <clears throat> như thế này đấy bắt buộc phải đưa vào màn file manifest và chúng ta nhớ rằng là chúng ta viết thêm phim nghĩa thêm một thêm một phim mới sau đó chúng ta reset rồi chúng ta quay lại update module chúng ta thấy chúng ta chưa nhìn đến thư mục đấy à, module đấy đúng không bởi vì module mới nó ta phải update uplist nhớ bạn nhớ cái bát bước này không lần đầu tiên phải update uplist rồi thì phép lại xem thấy không đâu nhỉ không thấy đúng không bởi vì chúng ta để quần không có để quần không không để đúng không thế ta sợt lên nếu không để thì chúng ta sợt đi nó cũng không thấy luôn inherit à nhỉ các đây có để ép không nhỉ không để ép à thế thì nó nó ở đây rồi đúng không để ép sừng thì nó sẽ không hiển thị được không để ép được nha tại vì là sao nhỉ tại vì là cái thuộc tính application nó để lọc mà tao lọc giống như anh em search ấy anh em search cái form người em hướng dẫn ấy thì thằng application đây đúng không còn để ép thì nhìn thấy thấy cài cái user learning unit này sau khi cài xong ta quay lại cái rest banner ta check trong cái uh, rest banner này thì chúng ta thấy chưa có đúng không bây giờ à đây là em thêm một chi view à, à ờ, thế ta quay lại chi view nhá à, đây mình for đây người ta mới chưa thêm một chi view thôi chưa thêm một form view vì nó ở đằng trước mà đúng không rồi ta tiếp tục với form view thì mọi thứ nó vẫn thế không khác gì cả nhá, vẫn như vậy thì ở trên này à, trên này sửa lại tên nó là chi mà rồi cái này là red partner form view inherit được chưa thì các anh nói chung là copy gần hết đoạn này xuống thôi mà nó chả phải làm gì đúng không để sửa lại một chút thôi vẫn là extender field đúng không model vẫn là vậy nhưng cái phần này là khác này vì ta muốn thêm vào form view đúng không ta phải đi edit form view rồi copy cái form view đi đúng không Đấy. sau đó ta lại xem cái form view này nó có những cái trường gì đúng không ta nhìn thấy trường phone đây đúng không ta nhìn thấy trường phone này rồi thì nếu mà đúng đúng theo cấp nhá ta phải trò từ form đến sheet này xong rồi đến deep này đến group này đầu ừ, đầu á nhưng mà chúng ta biết rằng là cả cái form này nó chỉ có một trường phone đấy, đúng không thế thì ta biết vắn tắt là gì fill name phone đấy là cách viết vắn tắt bởi vì chắc chắn là cái thằng phone này chỉ xuất hiện một một lần thôi và nếu nó xuất hiện hai lần nhé thì mọi người có thể theo phần tử ví dụ phần tử đầu tiên là thằng đầu tiên thằng thứ hai thằng thứ hai đấy là miễn làm sao cho nó chỉ được đến đúng thằng đấy là được đúng không thì nếu mà đúng theo lý thuyết chúng ta phải chọn từ form này đến sheet này thẻ sheet này xong đến thẻ gì nhỉ đến thẻ group này group xong lại đến group tiếp mới đến thằng phone này mà trong trong khi đó là còn hai thằng group nhá thằng group này phải là group thứ hai nữa xong mới đến thằng phone này đấy, đường đầy đủ nhưng chắc chắn là không ai biết đường dẫn đầy đủ đâu nếu như chúng ta biết chắc chắn nó là duy nhất rồi chúng ta dùng kiểu này cho nhanh nên là em sẽ dùng position after đúng không? em thêm render này vào à, rồi after before giống việt nhau đúng không dùng cái đặc biệt đi ta replace đúng không replace nó đi ta nhìn thấy dòng phone này nhá đúng không ừ. đúng à không phải CPU phóng view Ờ, ý là khi rồi thì nó sẽ bị mất luôn hết. nó mất thằng phone thôi trên form view thôi đây đây mình cứ trên form view thôi đây này này à đấy lại có một cái vấn đề khi mà chúng ta reset trường phone nhá nhá chú nhìn lỗi này khi mà chúng ta reset thằng phone thì dẫn đến là cái thằng phone này nó được làm udu ấy thằng udu bay ấy đang sử dụng cái phone này để nó làm tìm kiếm cái gì đó nhưng không sao không sao mình reset cho nên cái thuộc tính reset là cực kỳ là nguy hiểm thường anh em anh em sẽ không repeat đấy tưởng ngon anh không repeat <laughs> thì em sẽ repeat một trường nào mà nó ít sử dụng hơn website đúng không website demo cho anh em thì cố tình phải demo bằng được cái trường repeat này ừ. còn lại thực tế thì đừng đừng đừng đừng đừng đừng repeat đấy thực tế sẽ dùng cái khác tí em sẽ hướng dẫn tiếp rồi thì khi repeat xong chúng ta em nằm lại chúng ta thấy là website đã biến mất và chỉ còn mỗi gender tức là thay thế thằng header vào cái vị trí của website thì nó ở tính template template đúng không đó cái thằng phô này nó được dùng bởi thằng khác mà mình không template được mà thực tế dạ ở đây đi bình thường thôi à. thì thực tế nhớ không không nên dùng replace trừ, trừ trường hợp là bắt buộc phải đổi vị trí chúng ta không replace đổi vị trí thì replace được bởi vì nó vẫn tồn tại trên form đấy nó vẫn được dùng làm điều kiện được bình thường nhá tức là thằng mình mình edit nhưng mà nó lại không biết được cái app đây đây đây đúng nó không biết ở đấy nó biết biết của mình mà biết biết của mình thế nó mới gọi là độc lập mình gỡ vô của mình đi dẹp bàn nó chạy ngược gì cả nó vẫn chạy bình thường nó chỉ mất cái view của mình thôi thế thì làm nào ta vẫn ấn tiếp edit from view nhá thì ta ta nhìn đây là view gốc của, của nó này còn đây là view gốc của nó cái view inherit chúng ta hiển thị ở đây này đấy chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái inherit chứ không chỉ riêng chúng ta làm mà các module khác đã từng làm rồi thì chúng ta quan tâm đến module của chúng ta thôi đúng không module của chúng ta đâu đây tên đây tên là lý do tại sao cái tên là clear cho anh em nhìn thấy id đây ấn vào đấy đúng cái phần mà mình rip đấy đâu không nhìn thấy đây đúng không ở ngoài tv cũng vậy edit list view rồi ấn vào inherit cái list view thì mỗi mình mình inherit thôi chẳng thằng nào inherit ấn vào tiếp thì chính là cái phần là position default đây của mình đấy được chưa đấy chúng ta có thể xem hết các cấp thậm chí là many many thậm, có một thằng khác inherit view của mình nó sẽ hiển tiếp ở đây cứ thế cứ thế đến lúc là hết thì thôi Đấy, nó là đa cấp rồi thì uh, cái trường hợp này chúng ta còn một số các trường hợp khác như vậy có before đúng không có after có replace có inside đúng không giả sử như là inside inside thì thường là dành cho cái thẻ to tức là ví dụ chúng ta muốn inside một cái thẻ group tức là nằm trong cái thẻ group đấy đấy đây trường hợp này em sẽ comment cho thằng này bạn đây ví dụ trong group đây đúng không Ta inside có thể group nhá comment position là inside và chúng ta nhìn thấy là uh, cái thằng group đây đúng không ta chọn cái thẻ group này đấy thế này thôi còn nếu có thực tính đặc biệt chúng ta mới phải a cộng còn nếu không có thực tính đặc biệt thì nó là group group như này position là inside đấy xem có đúng position inside không nhá tại vì ở phía GS nó có một cái loại position khác là position inner nên em sợ nhầm em phải tìm lại ừ, có một không có một position inner nhưng viết kiểu khác ở QGAS không phải ở đây rồi ta thêm cái gender inside nhá thì nó mặc định nó thêm ở dưới cùng của cái, của cái thẻ này trong cái thẻ đấy nhưng mà ở dưới cùng để mua hết các cây thôi à, ta quay ra đây F5 đấy thì render nó nằm thuộc group này mà nó nằm dưới cùng luôn này group đầu tiên nó sẽ có những cái này đây ta xem lại đây chúng ta nhìn thấy group đầu tiên đây nó sẽ có address đây đúng không có sheet đây đúng không đấy VT đây VT đây đúng không cái story này còn đây là VAT này VAT chính là cái chữ tin này đấy VAT đấy nó đấy cái năm cuối cùng đấy là insight insight là, là nhanh nhất đếch cần quan tâm nó ở đâu đúng không tôi bứt vào nhóm mới là được đấy còn trường hợp thằng nào BA hoặc là khách hàng có tính đắn nó bắt buộc bắt buộc phải đằng sau ngày họ chưa bắt buộc phải sau đấy thì tao phải dùng cái thường tao cứ tự insight là được rồi đúng không trong cụm đấy là được còn là ông nhập trước nhập sau nó ảnh hưởng đến mấy thì ừ, đặc biệt thôi thì đấy là boost insight boost replace before và after đúng không đấy thế còn một trường hợp nữa đó là sửa các thuộc tính thì trong trường hợp này ví dụ như cái mã số thuế em bắt buộc bắt buộc người ta nhập đúng không máy em không muốn sửa trong view em muốn sửa ở view á thì làm nào thì thuộc trường hợp đấy thì chúng ta sẽ dùng X3, xbar position thì chúng ta sửa thành attribute tức là ta sửa attribute ấy. đấy cái fill của chúng ta là fill ờ, gì nhỉ VAT đúng không ta sụp sụp fill a còng đúng không nên bằng VAT như thế này rồi ta can thiệp vào cái attribute của nó chứ không phải can thiệp vào field hay vị trí gì cả can thiệp attribute thì chúng ta dùng thẻ attribute trong này tôi nhớ rằng là position attribute s phải có chữ s bởi vì ta sửa cùng một lúc nhiều attribute được còn từng attribute thì chúng ta biết bằng không s này khác nhau trong trường hợp này ta muốn sửa một attribute có name là require ta biết là name bằng require Chạ. Dạ. rồi ta biết là require thì sẽ bằng một vòng chu nó sẽ yêu cầu bắt buộc phải nhập đúng không thì cái value chúng ta biết ở giữa này này được chưa Đấy. rồi thì một là chúng ta update module đây nhá hai là ta sửa thẳng đây nhanh đúng không đỡ phải update mất thời gian chúng ta vào cái form view gốc thì không nói gì rồi đúng không chúng ta quay lại cái form view init của chúng ta ấy Đấy, ta kích vào ta thêm cái phần kích hoạt này vào đúng không là nó được luôn nhàn đúng không chạy cho user nhìn luôn đã sau rồi mình sau xếp vào ờ lỗi rồi có cái gì lỗi này đâu có gì lỗi đâu nhỉ sao nó có lỗi x bạc à x fill à còn name bằng vat đúng rồi position em em có có ký tự động việt gì không nhỉ name bằng bằng tin hả không nên bằng này là đúng rồi cái tin ngoài cái, cái label xem nó báo cái gì đã con tên extra con tên ở dưới cùng không thì có gì extra con tên đây được chưa xóa đi cho mày yên tâm nhé đủ sắp copy nó bị ờ, có cái tự đặc biệt thì đấy rồi xếp được đúng không em tự gọi cho nhanh nhá ừ, copy chắc copy lại có vấn đề gì rồi đáng ừ, nghe copy được không hiểu sao khi chắc có vấn đề gì bạn đúng không SBR nhánh kép này sort fill à, phòng nêm bằng VAT position bằng attribute attribute nên bằng require một nó sai gì attribute không có lý nào ừ. Ừ. đây đúng rồi mà chưa thấy nó sai nào mà sao nó báo lỗi nhỉ giờ hơi đấy xem là cái vlog này không không không phải không VAT rồi đây đúng không VAT đây cứ nêu VAT đúng rồi gì nhỉ dở nhỉ à, không lưu lại được nên nó mất rồi đúng không fill account à, name bằng VAT update thành update thành bản gì không AD module vậy rồi vô lý quá bình thường em biết là ờ, require thôi rồi AD module nhé không lỗi con <laughs> này chắc chắn thôi em làm lại xem VT đúng là require rồi nha, đấy require rồi đúng không mình viết vào các tính nhau nhỉ bình thường em vẫn tự viết mà xem lại nhá ừ xem lại xem lại xem, xem nó thêm nó có khác gì mình xem thêm không nó không khác gì đâu à hay lúc em xóa mất thẻ data nhỉ lúc em không có thẻ data đúng không, ừ, không data, đúng không? ừ trời ơi buồn em chắc em lỡ tay xóa mất Ê, copy lại cái thẻ này nhá em ờ, giả sử xóa đi đúng không xếp. thì nó mất require đúng không đấy, sẽ thành công trong mình xóa mất thẻ data rồi không để ý đấy đúng không rồi edit from view view inrit at direct copy rồi đúng không vừa vào đây chắc cũng em quá ờ, tay ờ, để xóa mất thẻ data à, đúng rồi đấy em làm lại đúng không thì nó sẽ thấy nó có đi quay Đấy. Tức là khi mà mình nhân lý thì bắt buộc vẫn nên sửa thì cái form view cái view của nó. Không. Mình kế thừa hẳn cái form view sang cái sang cái add-on của mình. À đây em em kế thừa hẳn đây. Sửa trên giao diện thì là cho anh em xem thôi. Ở đây kế thừa này được mà. Kế thừa này. này. Đúng anh chọn đến cái trường anh muốn sửa thôi. Đấy là anh cố tình muốn sửa vào cái form này nhá, còn anh thích thì anh tạo form khác không không có vấn đề gì nhá. Mà chẳng ờ, trường ít mà, trường sẽ sửa thẳng vào form này. Copy cả cái chả nghĩ mua đồ mà đây muốn kế thừa không muốn ờ, viết lại cho nó dài dòng đúng rồi tức là khi mà mình vào ví dụ bây giờ mình viết cái đấy của mình viết trên cái em employ kia đúng không thì uh, mình kế thừa thì tức là nó sẽ nuốt toàn bộ những cái bên này là ờ, à ừ nó sẽ phải lấy lại cái phong lấy gốc đấy chứ mình chỉ sửa thêm cái phần này thôi rất là thật ý là nhà thì mình chẳng phải tận tận dụng chứ còn mình cái thừa tận dụng mà mình chỉ thêm cái fill cần thiết của mình thôi ở module mình mới mình làm thôi bây giờ mình mình có thể bên này bên cái ờ, rẹp là mình có thể tạo một menu để link vào vào, vào chính cái fill này mình được không được ừ. nhưng mà nó sẽ thành menu khác ừ, không phải là cái menu sale nữa ừ, được được tất nhiên là được rồi À, anh thử cái này đây, ví dụ như trong employee ừ, management đúng không? Ừ, anh tạo một menu partner nhá. Được được, vấn đề gì? Cái kiểu nó sẽ để cho khách hẳn nó cái không người ta không còn dính dáng gì cái không phải dừng em nhưng mà nhưng mà ít khi người ta làm đầy đám còn tất nhiên là vẫn được nhưng mà ý là trường hợp có nhưng không nhiều à thế thì anh uh, ẩn bớt các phiêu đi anh vào môi trường attribute ấy đúng không ừ. đây uhm. menu đúng không đầu tiên là ta đặt một cái menu gọi là custom select banner đi đúng không? banner menu nên là customer hoặc là banner tùy anh parent đúng không thì anh muốn đưa vào employee management thì anh tìm xem parent là gì để đâu nhỉ Đấy. vì nó thuộc module khác tặng viết đầy đủ nhá nó là gì nhỉ module learn chấm dạ tên module này nó thuộc module learn này này à, chấm nó. action nhá thì vấn đề là action này thì anh phải tìm đúng cái action này là action gì đúng không customer này action gì thì ở cái con bọ này anh cần là ID action này đấy, anh lấy ID của nó thay vì tìm cốt cho mất thời gian anh tìm ở đây đây action ở đây à, update vào đây đó dấu ký ở biệt cạnh đấy thế quần nhá cho luôn thứ một thì nó sẽ tranh chấp với cái số một thằng kia ai thằng một thì kệ nó sót nhà nó sót đúng không nhưng mà nó sẽ giống hệt cái phong kia nó không khác gì đâu ừ không như là à đấy bây giờ mình kết thường kia thì nó lấy hết cái sao còn muốn khác anh phải sinh ra một cái view mới chứ không phải dùng cái chính cái này đâu cái view mới thì nó nó phức tạp hơn mất thời gian đau đầu hơn đây customer đây đúng không anh ấn vào đấy đúng hệt ấn phong view đúng hệt luôn mình lấy tất cả mọi hot cho mình còn lại có những cái lặt vặt như kia tâm nữa, của nó kệ nó. À, không, anh chỉ việc là anh ẩn mấy cái menu được, được. có khác gì đâu. Nội dung tùy, cách nào được, ok, cách nào được. Thì cách này cũng được, đúng không? Và đây, anh lấy mỗi thật là sự bằng ra đây. Cũng được, không sao. Nhưng mà nếu mà thật ra là B nguyên thì là góp nguyên sang, thì đỡ phải dối rắm lại, lại... có ờ, ờ. thì nó mất cái tính chất của của của object oriented Mình không copy được Rex Banner sao đâu, mua đồ Rex Banner cốt nó nhiều lắm. Không copy được đâu. Chỉ thứ được thôi. Ừ, đi rồi ít lôi lôi men đi sang thôi anh trông thấy thôi cái module red banner nó viết nhiều thứ lắm để nó phục vụ rất nhiều thứ lắm. anh nhìn vào view rồi biết không mấy chục view chưa xem hàm nó thôi hàm nhiều lắm đấy thì đấy là cái phần uh, ta phía view đó đi thấy phía view rồi thế thì ta còn tiếp tục nha nếu không có thắc mắc thì tiếp tục thế thì đấy là anh mới uh, làm theo kiểu là anh thêm cái view này đúng không và sửa các cái thuộc tính của cái view này ở trên giao diện nhưng đôi khi chúng ta muốn sửa dụng tính ở phía Python nữa giả sử nhá ta bây giờ quay tâm lại đến cái model của chúng ta đối với model employee đúng không chúng ta có mấy cái model này đấy rồi ví dụ như là name này có phone này đúng không đấy có address này benefit đấy ví dụ vậy ta muốn sửa các cái trường này thì làm thế nào giả sử như rằng uh, name này nó chưa có thuộc nó có thuộc tính string name đúng không hoặc là phone nó thuộc tính là phone address nó address này đấy thì tôi muốn sửa mấy cái tính như thế nào thì có rất nhiều cách đầu tiên chúng ta có thể sửa view bằng cách attribute nó thay thay rồi hoặc là ta sửa ở đây sửa trong tiếng Python cũng được nhá rất đầy đủ các anh đủ các loại để các anh sử dụng nó dễ Enrich employee đúng không rồi chúng ta quan tâm đến cái trường ờ, ví dụ trường phone chẳng hạn đúng không phone của trường cũ là gì nhỉ là đây đó string là phone thì chúng ta có thể sửa ở ngoài giao diện được đúng không chúng ta thêm string string của phone khác là được nhưng nếu mà chúng ta muốn sửa back end chẳng hạn thì chúng ta có thể sửa ngay đây employee phone như thế này thì khi chạy nó cũng được đấy hoặc là ta thêm require đây được được hết nhé đấy cũng rất nhiều cách các anh có thể thêm ở phía giao diện được thêm ở phía này cũng được đấy ví dụ như thế rồi hoặc là ở mô đồ này nhá ở đây chúng ta thấy có um, ở phía debug employee có API on trên name rồi đúng không có income year rồi đúng không? ví dụ hay in date rồi chẳng hạn ta muốn API on trên một thằng khác viết được đây giả sử như là ờ, API function level chẳng hạn đúng không ta viết thêm vào đây ai phòng API on chain đúng không level đấy đẹp on chain level đây đúng không chả làm gì cả em chỉ in cái level thôi nhá viết ví dụ thôi mà đấy thì chúng ta đưa vào in, init này viết thêm cái thằng employee vào đây nhá reset lại à, chúng ta đi bắt mình employee nhỉ employee đúng không năm employee rồi đó vào đây là sửa level chọn level một nhá chọn level ba thì nó in ba đấy thì đấy là cho biết thêm hàng on trên đúng không có thể nhu cầu đấy chưa có on trên nhu cầu sau đã có on trên thêm đấy thế còn các hàm như ví dụ như hàm create vang đúng không cũng như vậy vẫn là super đúng không vẫn là employee vẫn truyền vào uh, đối tượng là van à, truyền vào value là van thì nó sẽ gọi như nào ban ban đầu khi gọi hàm create nó sẽ gọi hàm thằng này đầu tiên thằng này thằng bé nhất thằng bé nhất tôi gọi lên thằng to hơn đúng không thằng super này nó sẽ gọi lên thằng to hơn thì nó sẽ nhảy đến hàm create của cái module trước chúng ta viết đây nó nhảy đến thằng create này đúng không ạ thằng này lại gọi thằng super tiếp thì nó mới gọi đến hàm create cuối cùng nằm trong file model đấy nó đi theo cấp đó ừ. thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ, tương tự như vậy nhá ở cái hàm employee này ở cái file employee này chúng ta biết mấy mấy hàm nữa đây ví dụ ta hay biết cái hàm set booking này à, hoặc là set close này chúng ta có thể làm được tương tự như vậy y hệt nhá uh, employee đây đấy chúng ta cũng biết được như vậy nhưng chúng ta cũng kế thừa đúng không cũng gọi employee uh, sale chấm set cooking có tham số thì truyền tham số không có thì không đúng không như này như thằng kia như này đấy nếu hàng kia nó có trả về data gì đó thì ta hứng hứng về đây không có thì thôi trường hợp này hàng này không không có trả về data ta không cần hứng đúng không ta biết thêm là uh, continue ở ờ, set booking function chẳng hạn đúng không ví dụ như vậy đây là tiếp tục còn nếu mà chúng ta đưa dòng này lên trên thì nó sẽ là chạy trước còn đưa dòng này lên sau thì nó là gọi hàng phía trước rồi nó mới chạy thằng này nó sẽ gọi về thằng bố nó là ở bên này đúng không đây gọi hàng này này đấy tức là bất cứ hàm nào anh có quyền à, gọi để super còn nếu anh không có super nhá thì nó sẽ đè hoàn toàn nó gọi hàng này thôi hàng kia bỏ qua luôn đấy là nếu mà anh coi như phân phần cũ không hợp nữa tôi viết hàm phần mới còn trong trường hợp mà tôi muốn tận dụng phân phần mới và cũ và tôi viết thêm thôi thì viết như này đấy tùy phong cách của anh và tùy từng bài toán thì chúng ta sẽ làm đúng không đấy thì đấy cái cách kế thừa chúng ta là làm như vậy thay đổi fill thì chúng ta sửa thuộc tính nào nó viết vào đây không sửa thôi không nên đấy đối với fill compute cũng thế nhá fill compute chúng ta nhớ rằng là chúng ta có fill compute thì fill compute nó có định nghĩa một cái hàm đây hàm get benefit chúng ta cũng có thể kế thừa hàm này để nó tính lại compute theo cách khác đúng không có thể quy trình tính lương bây giờ nó đã khác rồi ví dụ thế nó viết lại nó như hệt như vậy không khác gì nhé ừ. hoặc là Ficobil ngày xưa nó chưa có thuộc tính storm chu bây giờ tôi có khả năng mạnh hơn tôi viết nó bằng storm chu viết lại ừ. đúng không ạ đấy thì nó nói chung là nó rất nhiều cách để ta kế thừa ở phần giao diện đây thôi đúng không giao diện ta có có quyền làm thêm ở cái phần security nhá nếu mà ở bên này chưa phân quyền anh viết thêm phần phân quyền như hệt nhảy không có vấn đề gì cả nhá viết thêm được đấy nó có rất nhiều cách để các thứ và cái phần view như thế form view với cả uh, chi view anh kế thừa được thì cái serve view cũng thế cũng kế thừa y hệt như vậy cũng expand đến cái thẻ này rồi cái thêm bớt tùy các anh lúc thêm bớt thì viết giống hệt như lúc ban đầu đấy, muốn viết gì thì viết bây giờ nói chung là Udu là một trong những cái mã nguồn mở nền tảng mã nguồn mở mà tối ưu cách rất tốt cho môn hóa môn hóa rất là tốt cái tức là sửa cái khai gốc của nó chưa thấy ví dụ không sao kế thừa là sửa khai gốc là sửa khai gốc thì hay gọi là kế thừa à đấy là anh đấy là kế thừa đấy là anh lấy y hệt anh y hệt anh tạo ra một mô đồ mới đây đây đây mà trường hợp này thì rất ít dùng đây em tạo một mô đồ mới nhé employee 2 chẳng đúng không đặt tên thế đâu tạm thời thế là nghe nó hơi ấy nhưng mà không sao ví dụ thôi name employee 2 được không? Ờ, à, liền này. ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái từ chính là inherit employee đấy thế này thôi nhá tạo một đồ mới đúng rồi đúng chính rồi hai dạ thì ta update uh, module đặc biệt là admin thường lên trên đây giúp phải phớt đau đó. quá <coughs> có thêm cái thủ tính application mà đúng không sao không lên nhỉ à siêu quần đúng không quên chưa có siêu quần application uh, biết đúng phải đúng tám sợ là thằng này nó có cái chữ khác đúng không rồi thì ờ, cho thêm C quần này nữa lại cho số 1 ờ, ờ, đây cuối cùng để nó nhanh à, đây đúng không đấy thế cho đỡ phải sợt sợt sợt mất thời gian thì sau khi anh đã uh, update xong rồi sẽ vào setting ta vào uh, ờ, model Search employee thấy không thấy model employee hai không với phiêu y hệt cũng khác gì với thằng employee một cả đấy còn là anh thích menu anh phải tạo lên nhá còn anh thích hiển thị nó thì anh phải tạo lên đó thì nó giống hệt những trường hợp này mà thật anh là em vừa nói với anh rồi là không có xảy ra đâu ít lắm làm gì ông nào tạo ra một module mô đồ giống hệt mô đồ cũ là để làm gì nó không có để làm gì đúng không đấy đấy giờ anh thấy cái field đầy đủ không vẫn benefit vẫn là department này thì y hệt luôn đấy thì trường hợp này mô cho biết thôi còn thực tế ít dùng chủ yếu là chúng ta sẽ dùng cái trường hợp xten này này đúng không xten thêm còn nếu mà xác định được giống hệt thì ông tạo hẳn tên mới ông viết EFU đấy rồi ông sau ông mới tên nó dễ đúng không dễ dễ mới tên tự nhiên ông phải phụ thuộc thằng dạ, không cái chỗ vì là hiện tại là cũng đang có một cái mà nó không phải viết vào cái này nhưng mà cái khác ừ. nó viết vào một loại khác giờ nếu muốn sử dụng nó thì cũng phải cái đường thứ của Google sẵn nó nhanh nên không không đáp ứng được và cái giờ lại thì mà mang nguyên này chắc chắn ông già không đồng ý rồi vì nó hầm bà đằng này với ông đeo kính mà đọc mã được một chữ là chắc nó không ý đâu ừ. phải có cái gì đâu trắng tinh như không mới đâu phải nữa đâu thì phải thôi, kiểu với ông ấy thế ừ. vì thực ra cái đối tượng khách hàng mà, mà bên tôi đạt đang đấy thì nó hơi hơi nhỉ mới không rồi. Cái, cái, tức là cái về công nghệ thông tin nó còn ở mức em biết rồi em biết rồi triển khai cho khách hàng mà user vẫn còn kém ấy thì mệt mỏi lắm user mà thông minh thì <laughs> triển khai nhanh còn user mà đã lười lại còn rốt đi mà triển khai mệt mỏi lắm sự là như thế bây giờ các ông cái gì cũng muốn nhưng mà cấu hình nhiều thì các bạn kêu thế bây giờ không cấu hình nhiều làm sao để có dữ liệu để cho các ông tính được đúng không bây giờ cái gì cũng muốn nó tự động đúng không thì ông phải cấu hình trước cho tôi cái mẫu để sau tôi tự động chứ mẹ thì <laughs> các ông cấu hình không kêu lười đúng không anh kiểu như thế mệt mỏi á dụ tạo sẵn cái xe order lốt sẵn thông tin khách hàng nó tôi lốt sẵn thì các ông phải cấu hình thông tin khách hàng đủ đi không cấu hình sản phẩm đầy đủ đi đúng không ví dụ service thì tự động tính tiền thì nó phải tính công thức cho tôi tôi, tôi tự sáng tác là được đâu sản phẩm nhập không muốn nhập có được thế thế các ông không nhập đủ xong các ông cũng còn tự động tự động là gì là phải có mẫu phải có công thức thì tôi mới làm tự động được nếu ông không cấu hình thì bố tôi làm tự động được đúng không đấy, khách hàng nó hay có kiểu thế cái gì cũng muốn nhưng mà lười đấy, không muốn làm cái bước tự cấu hình phần mềm càng hiện đại nhé càng cấu hình nhiều dùng sát với cấu hình vỡ mồm bao giờ cấu hình nhiều nó mới nó mới tự động được nó mới nhanh được đến lúc ờ, làm cái gì nó cũng gợi ý sẵn rồi bảo thông minh thế thật ra mình cô hình nó rồi nó hiểu rồi thì nó mới làm chứ không cô hình mà cứ ừ, không cô hình cứ đòi không cô hình cứ đòi là nó mẹ lấy ra thì khó đúng làm sao nó biết được Ừ. tôi đúng cái kể thì cái này ngày xưa ngày xưa nó ở cái tòa nhà bên kia nó có bọn IT bên kia Đại gia có rắc gì không ạ? Các bác người ta tiếp tục nhá Không phải xem thêm nhiều Ờ, chúng ta quay lại cái phần employee view này thì chúng ta nhìn thấy có một cái action đây đúng không rồi chúng ta có search view đây rồi đúng không ok rồi chúng ta nhìn thấy có một cái filter là benefit uh, gì gì đó đúng không rồi em đặt tên cái filter name này đã quên mất chưa đặt tên benefit 100 ví dụ vậy nhá rồi thì ta quay lại sang bên này ta muốn kế thừa cái view này đúng không ta làm nào ta copy đi Đấy, cái phần này đi nha mà tôi nó lắm à, những cái mà nó không sửa thì tao không quan tâm đến thế ta để những cái view này nhá có những khách hàng muốn là à tôi vào phát là tôi phải mặc định uh, rồi invoice đây tôi có một cái filter lớn hơn 100 tôi mặc định là tôi vào phát tôi phải có sợ này luôn nó không phải ấn nữa đúng không đấy thế thì làm thế nào thì đầu tiên là cái phần ờ, phần phần search view này của chúng ta đã có sẵn rồi đúng không vấn đề là nó chưa default thôi đấy thế thì chúng ta phải sửa sửa cho nó default đúng không thế thì chúng ta kế thừa muốn cho nó đầy phâu ấy thì chúng ta phải sửa cái action này này action này là cái action liên kết cái menu này với form view mà ấn vào phát nó vào đây thì cái việc set mặc định nó sẽ nằm ở action đấy thế thì nó có một cái là context <clears throat> đấy ở, ở trong code đu này đây. đấy context được ứng dụng rất nhiều nơi thế thì nó có một cái context là search default đấy các nhìn theo đấy cái search default này thì uh, chúng ta để nguyên nhá nhưng mà chúng ta thay cái cụm cuối cùng này đấy thì ở cái cái cái ờ, ơ uh, em có bị nhầm à cái này nó phải viết ở bên Inuit chứ đúng không đây bên Inuit này đây đúng không chúng ta bỏ hết cái uh, này đi để đấy thôi đi vì sao bởi vì cái form gốc có sẵn rồi ta chỉ thêm thôi đối với cả form view và sub view nhá thì các anh phải có record xong có inherit rep nhưng đối với cái này ấy người ta có thể không cần đâu à, để ta em xem cái phần module action này nhá uhm. rồi đúng rồi đây ta sẽ viết cái url ở đây cái tên module đấy để chứa cái id này ta thêm một cái gọi là context uh, ờ, sợt sợt gì đó đúng không thế thì uh, cái search view của cái form gốc ấy nó có sẵn cái search là benefit 100 rồi đúng không ta muốn default thôi đúng không thì chúng ta search chữ default tôi để nguyên này nhá ta để thêm cái default của cuối cùng này thay vì chữ active nó default là cái cái cái cái mình copy là cái active nhưng cái này quan tâm mình cái benefit 100 thôi và một là chính là chu ấy để mặc định default là chu ta thêm cái form employee này dạ rồi ta update module sao chưa được chưa được đúng không xem tại sao nhá tập không bay fix 100 footer ờ nó phải được nhỉ search default filter default đúng rồi chỉ cần search default thường thì à, ở các cái module này nó toàn viết sẵn thôi chỉ có anh em mình đi kế thừa thôi bởi vì là module của đu thì nó biết biết trước rồi thì nó viết luôn cái sợ default này nhưng của mình thì sẽ là đi tìm cái đúng rồi mà nhỉ sẽ đưa vào này đưa rồi nó rồi ta sẽ click action ở đây đấy nó nhận contact rồi này luật default này nó nhận rồi nhá code đã nhìn thấy rồi thì nó cũng chỉ là sub default thôi mà 嗯。 kỳ nhỉ ăn cốt rồi mà sao không lên bắt banner nơi này nó sẽ search default customer này thì cái search default nó là đấy tôi string lên là customer đấy lên là customer con này đi có chứ giờ thì không là chuyện muốn thưởng quá lâu

Bốn trăm mấy thôi, đây con này con này có bốn trăm mấy này. Ừ, một trăm hai mươi. Ủa gì của con gì quên rồi. Đây tích mã nào là mã thì bạn dùng mã kinh tân thì nó phải giá. Tức là ý là quận đầu thì nó thích mát nào thì nó đấy. kinh thì con mình kinh lúc đấy. quá đau. Anh thích kinh đơn thì kinh mát anh con đi. Chơi. Đây cái này được rồi em sửa trực tiếp vào đấy thì được này Sao tạo inherit thì này không được Sửa có file gốc ấy thì nó sẽ được này Chứng tỏ cái file này mình viết không hề sai Đây chúng ta nhìn thấy là sửa vào file gốc nó được luôn này Mặc định kích vào này, kích customer này Kích cái quay lại employee này, đấy mặc định luôn này Nhưng sao inherit này không được, em vẫn làm kiểu này mà Có gì nó sai sai nhỉ à lúc ấy hình mình chưa đổi cái ờ à, đúng rồi lúc mà em sửa cái tên làm bên tại nha phá cái ờ, đấy ở gốc rồi nhá tao chỉ để ở inherit thôi đấy tại vì sao bởi vì lúc đấy em sửa cái tên của cái này này lúc đầu của nó là nó không có không có tên lúc đầu em không để nêm ở cái phần này Đây, ta con z lại nha ta xem này đấy lúc đó không có nêm mà thằng kia nó lại dựa cái nêm đấy nhìn, mọi người nhìn nhá ở bên này này nó dựa cái nêm này đấy em quên này không update cái này lên thì nó không nhìn thấy rồi thì sau khi update lên thì nhìn thấy là nó có được thì chúng ta chú ý một chút là đối với form view view ấy thì chúng ta inherit bằng cách là đây bằng cách là chúng ta phải có record bình thường chúng ta có inherit id bằng ref nhưng đối với action không làm như vậy action thì chỉ cần trỏ thẳng đến id và anh sửa menu cũng thế rồi ta sẽ sửa thử menu nhé khác nhau không lại ví dụ lại nhầm nhầm nhé lại cứ đi tìm cũng viết đi copy internet ref menu thì không được với menu vào và action không làm như thế action thì anh viết thẳng ID của nó nhá được chưa rồi anh thêm cái thủ thích anh muốn thôi chứ không phải là cái dạng tất menu như thế menu thì chắc là nhiều cái dạng tất ví dụ đây cái menu employee uh, management đúng không tôi muốn sửa cái name thành cái, cái nó khác khác đi employee ví dụ vậy thôi id nhá id thì nó phải là cái ID đấy nếu anh không sửa nhá thì nó sẽ thành cái ID menu khác ấy anh phải chọn đúng cái menu đấy thì nó mới biết là à phải update vào cái menu kia nha không là sai ấy. nhớ không là lúc đó, tự nhiên nó sinh ra một cái menu employee thứ hai không hiểu sao thì nó phải đúng đấy đúng không không phải employee management thế là cách sửa menu hoặc là chúng ta có thể sửa bằng cách là chúng ta inherit chúng ta thêm group đây đúng không menu ban đầu không có group thì bây giờ chúng ta có thêm group đấy là cái cách kế thừa thôi can thiệp vào với value với action và action thì các anh nhớ là để có search default thì đây nó chính là bằng từ tính này nhá search default viết nguyên cộng với cả cái tên field mà chúng ta đang đang muốn search thì chúng ta quay lại search view chúng ta nhìn thấy là nó có một cái field name filter name ấy cái này chúng ta tùy chúng ta đặt mà quan trọng nhất là cái domain này đấy là chúng ta muốn lọc theo cái gì còn lại các cái field mà chúng ta viết không nhảy nhá là họ phải tự gõ vào họ chọn thì nó sẽ là search bằng đấy đấy kiểu kiểu ấy hoặc như là cái phim đêm này nhá mà anh em ờ, nó muốn nó sọt theo kiểu khác ấy thì chúng ta kế thừa cái sub view này thì ờ, đối với kế thừa sub view thì chúng ta vẫn viết như vậy thôi chúng ta viết ờ, u sọt sọt nó không biết sẵn u sọt inherit à buồn nhỉ <laughs> này copy cái cái cái tem mà đấy có thì nó là bằng lỗi thỉnh thoảng thỉnh thoảng có cái view nó không đúng tức là nó làm không chuẩn nó làm không chuẩn ờ, ờ. thì anh so xem có bản nào mới hơn có bản mới mà có cái bản dành cho Uru 11 hay 12 nó mới hơn này copy nhé copy cái này sang vì cho nhanh thì uh, muốn kế thừa cái thuật view thì ta copy id của nó đây đúng không thì ta đặt tên nó là inrit này cái rep của nó đây nó viết y hệt vào đây đúng không tên module của nó là urulern đấy như vậy cái sub view này chúng ta muốn thêm cái gì vào chúng ta viết vào đây đúng không thêm view search ấy đấy, ở, ở cái view cũ của nó là name address rồi benefit rồi đúng không tôi muốn thêm phone chẳng hạn đúng không module là employee chẳng hạn vậy rồi X expand đến field name này chỉ mỗi field thôi đúng không name bằng name position after chẳng hạn đúng không ta thêm một cái tên là phone đấy rồi ta biết module thì nó sẽ thêm vào trong sợt cho chúng ta nhanh chúng ta quay lại cái phần uh, employee chúng ta gõ ấy, thì nó sẽ có thêm phần sợt phone có phải employee nhỉ hay là department nhỉ employee đúng không à, cho em năm cái xong thấy nhỉ phone nó có giá trị là không ở à đây em đặt tên là employee phone nên nhìn mãi không ra đấy thì lúc đầu nó không có phone đúng không nó bổ sung thêm phone ngoài ra nhé có nhiều khách hàng yêu cầu tôi search name nhưng mà nó phải tự search cho tôi thêm description và address luôn chứ tôi không phải đi tự chọn address cả đúng không chúng ta export tiếp đúng không trong trường hợp này ta export vào chính thức field name nhưng không phải là boolean after là preprint luôn đúng không cái trong trường hợp prepaid này thì chúng ta nên nên nhé để lên rằng trước trước cái thằng after này bởi vì nó replace vất vất rồi thì thằng này không after đâu đó đã để đi cho nó có cái name đi đúng không thì bản chất nó vẫn là fill name thôi đúng không bằng name nhưng à không, không được không được được không được muốn thì đấy nó không phải là fill name nữa mà là filter đấy thế thì uh, ta sẽ cho fill name này và position nó là invisible xem nó được à position attribute để ẩn cái đấy đi nên bằng invisible bằng một tại sao bởi vì cái cái cái, cái ở dưới chúng ta lại dự dụng thằng name này để after rồi hoặc nếu không thì chúng ta để thằng address đi đúng không ta position à, thằng address này và ta chuyển thành before ấy, không phải after đúng không đứng trên thằng address thì tương đương đứng sau name ấy đấy thì thằng name này chúng ta sẽ replace được đúng không thay vì là đấy rồi vậy thì khi chúng ta replace được thì ta sẽ sửa nó thành filter à, nêm vẫn bằng nêm thôi nhưng cái đôn mềm là cái quan trọng nhé cái đôn mềm ấy mà các anh muốn sợt cả hai đúng không thì chúng ta sẽ sợt này hoặc là nêm đúng không like đúng không theo hoặc là address đúng không Rồi. like Rồi, theo à, vậy hoặc thì chúng ta sẽ dùng gì đây nhỉ dùng cái đây như này đây đúng chưa dùng vậy thì khi nó sợt lên nó sẽ sợt cả address cả uh, name đúng không đây các anh nhìn xem uh, ờ, cốt mẫu nó sẽ có đây là domain ờ, uh, xem có thằng nào nó có cốt mẫu mình nhìn lại xem có chắc chắn chuẩn không đây như thằng này đấy nó sẽ là filter bên này đấy thì em phải copy lại bản filter domain này sau đó là nó search theo name này đúng không theo module theo một cái thứ đấy thì chúng ta cũng thế nó là filter domain chứ nó không phải domain nhầm tí đấy thì nó sẽ là hoặc là name hoặc là red đúng không trong thằng eplay còn cái gì nữa nhỉ còn gì có thể search một text nữa nhỉ name này address này ok nó cứ tặng hơi hai cái đấy thì tức là có address được mà có name được đúng không à, ta sẽ module cái server chưa khởi động xong ờ, download rồi update tức là nếu như mà chúng ta dùng thẳng cái fill ấy thì chỉ cần fill name thôi còn nếu như ta thay đổi nó bằng một cái object khác hoặc à, cái domain khác thì chúng ta dùng thẻ filter đối với search nhé em xem lỗi gì lỗi không có cụ thể gì nhỉ nghĩa side view à? domain user domain này chắc biết đúng rồi đúng rồi đúng rồi nhưng em có cần name đâu em viết hẳn cái name mới rồi mà đấy này cũng sai đâu nhỉ nó khuôn này nhám rồi chọn cái string vào đây cho nó rõ ràng đó đã đơn bên này nếu ai hay nó không cho dùng nó không cho đi text nhỉ đâu không không phải đâu like này đường mà nó cho ai like đi cái là nó thiếu thẻ hoặc mở cửa thẻ cái gì đó thôi tờ đơn bên này đúng rồi à cái này nó dùng fill không dùng thẻ tờ dùng cái fill name này nhưng mới với thẻ tờ này rồi ok ta quay lại cái uh, ô im đúng không ta search nhá ta search ví dụ như là sẽ search sdf thì nó là name rồi đúng không à, đấy nhưng nó address có bạn à address đây em sửa lại address một chút nhé cho nó lịch sự ừ, tìm nó dễ hà nội chẳng đúng không thì rõ ràng chúng ta search name là hà nội nhưng mà nó phải là address đúng đúng không nó vẫn tìm được address đấy đấy nếu mà search name không không nguyễn văn a nguyễn văn thuộc được đấy tức là theo name được mà theo address được thì nhanh đúng không ta không phải đấy là trong trường hợp này có hàm một hai fill thôi nhưng còn nếu có description cái gì đó cùng một phát enter luôn hoặc là search theo code hoặc search theo phone đúng không enter gái không phải chọn chọn nữa vì mục đích cuối cùng tôi chỉ sợ khách hàng thôi mà đúng không nếu tôi nhập tên hay nhập số điện thoại ông phải tự lấy tôi tôi không cần quan tâm đấy thì đấy là một cách cho nó nhanh đúng không rồi em có thắc mắc gì không cái sần sật này nó em nói nhanh quá đúng không thì tôi nhìn lướt lại một chút nhá, không sợ nhầm số thẻ OK, okay, nhắc lại phần sờ xong rồi nhắc lại phần quyền nhé đầu tiên là phần sờ thì ta để ý là cái phòng góc đây đúng không ta có các cái fill chính là tên fill của chúng ta trong trong bảng ấy thì nó sẽ tự nhận đưa vào đây khi chúng ta gõ nó sẽ gợi ý đây đúng chưa đấy là một cách nhá rồi thế đối với cái filter ta tự đặt tên tức là tên này không có trong trong bảng tự đặt tên và ta xác định xem là chúng ta lọc theo cái gì chúng ta biết ở đây cái này nó không có trong bảng được chưa đấy thế rồi sau đấy chúng ta kế thừa đúng không ta vẫn dùng cái phim nêm đấy nhưng chúng ta thêm một các số các thuộc tính khác để chúng ta lấy thì nó sẽ dùng như này được chưa cứ tờ đốn bên rồi quay lại thằng thân quyền nhé thân quyền thì cũng không có gì đâu thân quyền mua đồ đây đúng không đây là id của bản ghi này nó gõ gì cũng được miễn là không trùng tiếp theo đến cái nêm nêm gõ thế miễn là miễn là là là nên thì không nhất thiết phải phải trích trùng nữa nên được phép trùng nhưng nó làm sao nó dễ hiểu đúng không tiếp theo đến cái chữ mô đồ thì viết dưỡng nguyên nhá đến tên cái mô đồ này là phải viết đúng đấy thì anh em rõ này của đầu tiên của id này tiếp theo là của name này của tiếp theo là của mô đồ này. thì nó phải có chữ mô đồ fix sau đó mới đến id của mô đồ tức là cái tên nó định nghĩa đúng không tiếp theo đến group thì chính là cái group mà anh em định nghĩa ở trong cái phần security.xml này đúng chưa đây group department đây đây đúng không ạ thế tiếp theo đến bốn cột cuối cùng là quyền cột đầu tiên là cột quyền sửa này cột theo là quyền tạo này cột cuối cùng là quyền xóa này. à cột đầu tiên là quyền cột, cột read chứ quên đúng không read sửa uh, tạo và xóa thì anh em nào cho thì nó là một mà không cho thì nó là không cái này con không chắc không ra mắc gì đúng không ạ ừ. quay lại cái này cái này nó không làm gì rồi nó tạo cái group nhá thế cái này nó là phân quyền đúng không phân quyền theo từng rule uh, record rule ấy theo từng uh, record ấy thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái bản ghi của cái model order này có một trường gọi là trường grid UID đúng không chúng ta quay lại cái order nhá thì order chúng ta không khai báo cái trường đó nhưng cái trường này như hôm em giới thiệu nó là magic field ấy mặc định voodoo thêm vào ra đúng không thì cái trường đấy nó ghi nhận cái gì nó ghi nhận user nào tạo ra nó đúng không nhận user đào tạo nó mà ta lại muốn phân quyền theo cái user đó tức là ông nào tạo thì ông nhìn ông nào không tạo thì đừng có nhìn đúng không thì chúng ta dùng cái trường đó làm điều kiện ở trong cái domain form đấy, nhìn thấy nó viết bằng ngọc vuông vàng ngọc đơn đấy đúng rồi chúng ta biết đấy thế thì ở bên tay phải chúng ta phải so sánh cái gì chứ bên tay trái là cái trường ở trong cái bảng bản ghi rồi đúng không thế bên tay phải nó so sánh cái gì thì cái user này nhá nó chính là cái user chúng ta đăng nhập bất cứ user nào nhưng nó sẽ là user đăng nhập và từ cái đối tượng user đăng nhập này chúng ta chấm ra cái id của chính nó chúng ta so sánh với thằng này thì có nghĩa là ví dụ nhá ở phần order đây tôi có hai bốn order này đúng không hai order này do chính tôi tạo thì nó nó sẽ có user admin ở đây đúng không hai order này do ông khác tạo thì nó sẽ có user của ông đấy ở đấy đúng không ạ thế khi so sánh user đấy với user này mà nó mép nhau thì cũng như là của tôi đúng không mà nó không ép nhau thì nó là của thằng khác đúng không ạ giả sử user id của thằng này là admin nó là một thằng này cũng là một nhưng hai thằng này nó là số hai chẳng hạn thì khi tôi vào đương nhiên tôi chỉ xem được của mình tôi thôi đúng không thì là hai hàng gì đầu tiên thôi với em demo em bật các user khác nhau ấy đấy thì là như vậy thế thì tiếp tục nếu như chúng ta không để bốn cái này thì mặc định là cứ có cái này là ta có quyền làm tất nhưng nếu chúng ta để bốn cái này chúng ta được phép xét cho từng quyền một giả sử đúng là tôi gì tôi cho quyền read còn lại các cái quyền khác thì không được thì cũng thế thôi đó. đấy thế nếu mà đúng là nếu mà không phải tôi ấy tôi vẫn trong quyền là sửa thì ra thằng bằng chu nếu mà đường phô thì nó chỉ được xem thôi nó nó viết viết bằng chu là nó xem right vậy create vậy an ninh vậy tức là chúng ta có quyền là cấm nó hoặc là cho nó thêm một hai quyền gì đó đó được chưa ok nhá ta có thể thử mà tùy vào cái mục đích của chúng ta thôi